tam vị chúa tiên rất à, văn tam vị chúa tiên thỉnh chúa đệ nhất à, tây hiền chúa ngự về biển hồ có phen chúa tới kinh đô dạo chơi khắp hết núi đồi tốt tươi nước non y còn nhớ ơn người nặng lòng vì nước vì đời vì dân sinh vì thành tử lai vì thân vì à.

tâm di bát nước quả câu khinh vì ơn người đức đại từ trong cơn thăng bằng thiếu cho thoát khỏi gian xuân thiếu cho thoát khỏi châm luân đọa đầy này mà tâm tựa bóng ghế hành tâm than vang chúng nguyện ơi cho tâm nghi đức vững tâm chúa về chắc dáng bản đền cuồng phụ cho đệ tử khang ninh thọ trường dòng nhang nghiêng niềm từ bi tam tòa tiên thanh chứng tâm cho đồng bát nhật lương thời đoan giá từ chinh à, a à, à, à. đỏ đến thâu một bầu xanh xanh tốt như rừng già trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa ý, ý. dòng đăng biên thoi sáng gần xa soi cho nam nữ trẻ già bình an anh sóng sang thấp thoáng ở trên làn à, à, à, à, à. trong Nam Thiền bồn nước hai hòn Sông đằng chúa sáng tỏ gần xa Coi cho nam nữ trẻ cùng gia bình an Ánh sông đằng sáng tỏ trong đời Ý, ý, bao cho yên trăm khe ngàn suối khúc trắng vàng hoa tuổi hoa chanh đôi tay tiên kia lá bin cành non cao đục đỉnh một mình hai hoa hai trăm hoa đen về rừng mơ độ cho đồng bài lồng sai hoa à, some tiếng đàn nhìn thung lũng rộn ràng lại đến lên đền tiền chúa đền ấy mới thực là đẹp nhìn xem xinh đẹp tươi vì nó ơi sao nó ơi hoa ngàn hoa thắm tươi hài hoa dạo chơi khắp nơi muôn dân ấm no đời đời chúc thánh chúa trường sơn trong nắng mới chim em bay dập trời ngàn tiên nữ hai hoa bên đồi hòa mang cùng ca nhạc dừng trong nắng dốc sách xoay quanh sườn núi tiếng đàn then hòa cùng cô hát người con gái áo hoa của rừng tây thiên nở hoa dân sơn đình là nơi sở tại thấy một người khi khái khôn ngoan mẫu khó cho phục sự khói nhang dài oán dài cùng minh chân trường sinh à, à, có nước đầy màu y, y, y, y, y, y. lên à, tới bắc giang yên hỏi thăm đền à, chúa nguyện nơi nào hỏi thăm à, phố kép mà vào lân dọn phường mua chắc hai hàng châu chùa sơn trang canh bìa tiếng suối diệu dầu nếp mặt chiếc gậy son chùa dựng phía sau lá trầu với một quả cầu hâm mộ côi cha mẹ gặp đường thầy quỳ cốc ngốc tiên sinh một đời học đạo cứu dân đi à. myself Ờ, các ghế phải lo cánh cao số cả phải ra trình đồng tiến dâng lên vải ờ, bóc đùa là thói xanh ngựa tia tiến đi về ngàn xanh tiến thòi xanh ờ, tiến cả mái chèo hình hài non chúa bạc vàng kim ngân cho vuông tròn không sai ung dung được hướng lòng trời à, con con cháu cháu à, suốt đời để thăng ra sự thắng trầm xa sao dù ai bị ma cao phù quyết bệnh thời làm chẳng biết căn do mình phủ bùa yểm chúa cho ý, ý, ý, à. dân bông dân hoa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 tích tăng tòng những dạng kim cục hoàng thân tận thích chúa tiên trình đường là chúa à, về hội vua vì bạn đến đây mua đăng dày bông lộc cho lắm về đây càng nhiều ban cho giải nhất giang yêu bông lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thanh đồng còn nhang coi cùng thờ ba mươi mùng một người tư hôm dằm bên ba mươi mùng một hôm dằm người tư lộc tài ban khắp cho chúng con nương nhờ người trần gian con không ơn chúa việc đời đời việc con không dám đơn sai nhất tâm một lòng hiếu chung bạn đền hôm nay vui hát non cao đục đỉnh một mình hai hoa hai trăm hoa đem về rừng mông tội cho đồng đài lồng say hoa cầm đàn tính liễu gian ai đi ಸಾಧು đào ô thước duyên vầy phượng loan dù ai thân thể bất an ý, ý, ý, ý, à. dù ai thân thể bất an chúa cho lá thuốc trên sơn sang khói liền đi cứu người giờ dài giờ yên giờ dài cũng khỏi giờ tiên cũng lành chân mơ đại áo la đại xanh xe loan thanh xa hồi cúc ca mai quê nhà tiên chúa lâm thao ca mai quê nhà anh linh sắc giang lừng lấy núi đồi nữ chung quanh kiệt bản à, tài kiếm cung tuân lệnh sai thiên à, đình sắc chỉ chúa giáng chân diệt lũ ta tinh chúa sai bản à, binh hùng vạn binh hùng gần xa đâu đó dốc nghi lòng làm tôi chưa đi khắp bốn phương trời khắp hết gần xa bắc tây đông lầu son phủ tia đèn ờ, dọc mua vào cửa mẫu câu hoa làng sơn bắc lệ lại ra phủ hòn đất hùng vương gương sáng tỏ cái phạm trần ai dễ ai hay lầm thao lịch sử ai tay lady khổng tử tê lương khôn gì của xa nghi còn tương ờ, sau chuốt bỗng hoài chờ gót về tiên hay đâu quyền sửa thủy hiền dâng chứng lễ chứng cho lòng thành độ cho đệ tử bình an khang ninh phú quý lộc tài đề đa độ cho hai chữ thái hòa cầm song đang múa một bài sinh thật xinh nhát trông lên phong cảnh yêu về ngồi múa vì bạn đến đây múa ca trên xin sang tôn linh hải hoa dạo chơi khắp nơi chim oanh lưu lô rộn ràng cất tiếng ca khổ lắm cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu chúa nhớ thương ai thương cái họ biết nhiều lắm cả ngàn xa chân chúa bước ra đi hai hoa chúa đi hai trà rừng âm u cất tàu kiếm u gọi cái rừng ơi cái rừng ơi trần gian ơi chúa về đây vui thanh đồng ơi chiếc vai đang không trái chính thơm mà dùng ra dùng dinh quầy lạnh đầu đòn dùng ra dùng dinh quầy lạnh đây xuân đi xuất lại về diễn màn mưa nòn nó ơi nòn nó ơi vì nó ơi sao nó ơi chúa đã về chúa đã về thế đến đây xuất đến xuất đi xuất lại về trên bàn mưa xuất đến xuất đi xuất lại về trên bàn mưa đồng sắc hoa ngắm nhìn theo để đồng sắc hoa ngắm nhìn theo vàng mà chát ngọc đáng nên tài cuộc à, sắc thi vương ma đào vẽ hạnh thiên hương giờ gót về tiên hay đâu nguyện sửa thủy hiền thanh xa